Chào anh em, thì hôm nay bên công ty nhà chúng tôi giới thiệu với anh em đó là con lón Anh em nhiều vùng miền địa phương gọi là con nắng chẵn nặng lẻ Thì tôi sẽ thực tế luôn, tôi sóc đôi ba tiếng bạc để anh em biết cái độ chuẩn chỉ ra làm sao tôi khẳng định này Bát đĩa xanh chín, anh em luồn đúng tôi bộ vị và cái đồ này anh em đi chơi không phải máy móc thiết bị dầm già đúc vào người anh em nhá Anh em luồn tôi bộ vị, vị là vị không tang, vị nguyên đan, nguyên kiện, nguyên khối này Tôi mở bát luôn anh em này Chẵn này Quân này nói luôn với anh em là quân lặng chẵn anh em nhá Nó thiên về chẵn nhiều hơn anh em sóc cứ thắt khoảng tay ngay bát lên là nó về chắn tỷ lệ anh em nhá không bao sai được này mở bát này đồ đạc rất là chuẩn cái tỷ lệ của nó luôn là anh em là khi em đánh quân này nó có cầu anh em nhá nó không mà đứng được hai tiếng ờ, lẻ anh em này nó đứng là đứng chẵn luôn này anh em này một tiếng lẻ này anh em nhá rất là chuẩn luôn này tôi xong này cái tiếng này thì không bao đứng được lẻ nha tôi khẳng định luôn này tiếng này thì không bao đứng được lẻ này mở bát luôn này đấy đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em này khi nó đứng một tiếng nẻ nó sẽ sang chắn anh em nhá đấy cái tỷ lệ của nó khoảng được tầm uh, ờ, 70 đến 80 phần trăm anh em đi chơi không mà khó khăn này này anh em nhá anh em lên nhà tôi được test hàng thực tế thoải mái đồ đạc chuẩn chỉnh cái đồ này là rất là cơ động này bát đĩa xanh chín này mà đặc biệt luồn vị không phải không phải máy móc rồi nhìn nhằng anh em nhá tôi mở bát luôn này chắn này cái tỷ lệ nó ra rất là cao anh em này tôi mở bát luôn này lẻ này anh em nhá rất là đều này nó luôn anh em nhớ anh em bảo quân nặng chắc thì theo anh ơi thế bây giờ ra tất chắc thì đánh thế nào tôi luôn nhà tôi tôi là phải là thọ anh em nhá là tôi sản xuất quân vị ra nó như nào tôi đã tính toán hết rồi anh em đi chơi rất là kỳ đáo bảo mật những cái tiếng vừa rồi nó lẻ rồi anh em tiếng này anh em xuống rồi anh em đánh chắc, anh em phải lo lắng này anh em thấy không anh em đánh em có cầu em đánh rất là dễ luôn không khó khăn gì cả anh em nào con được anh em người ta cầm cái người ta cứ sóc là người ta dính hàng rồi anh em nhá đấy nên anh em hoàn toàn yên tâm nhá không phải lo lắng điều gì hết đấy cứ sóc đặt tay mở bát này anh em này này này đấy tỷ lệ nó rất là đẹp bây giờ tôi thống kê luôn với anh em này một hai ba bốn năm sáu bảy mười tiếng thì nó ra 7 tiếng chắn anh em nhá anh em nhìn rất là thực tế này 7 tiếng chẵn thì ra 3 tiếng lẻ thì cái tỷ lệ của nó tôi luôn với anh em nhớ anh em cũng là mua đồ nặng chẵn nặng lẻ của bên tôi là cũng là chơi rất là chuẩn xác và rất an toàn và vào bờ an toàn và cũng ăn được tiền nhưng nhiều anh em chưa biết anh em hỏi tôi anh ơi ví dụ xem video bây giờ cứ 3 tiếng lẻ thì ra một tiếng 3 tiếng chắc là một tiếng lẻ à, hay như nào tôi nói luôn là không anh em nhá cái tỷ lệ đó là xác suất nhưng ngược lại nó đã đứng một tiếng lẻ bắt một tiếng giỏi ra chắn nên em đánh rất là dễ đánh hoặc có những lúc hai tiếng chắn nó ra một tiếng lẻ hoặc nó ra ba tiếng chắn là một tiếng lẻ bốn tiếng chắn là một tiếng lẻ nhưng cái tỷ lệ nó bẻ 80 phần trăm đấy nói thì đánh hiện anh em hiểu anh em nhá thì không mà nó bẹt được hai cầu hai cầu lẻ nên anh em hoàn toàn yên tâm thì cái chắn này ạ nó rơi nhiều trường hợp thứ nhất là quân sấp đôi từ trắng từ đen chứ không phải là luôn với anh em không phải là cứ chỉ sấp đôi như này anh em nhá đấy để anh em hiểu anh em nhớ anh em bảo quân nặng trắng thì nó cứ sấp đôi như thế anh em đánh nó luôn anh em nó rất là phá bạc người ta đánh người ta không mà anh em ăn được tiền nhà tôi tôi là thợ trực tiếp thì tôi sản xuất ra tôi đã nghiên cứu ra đấy đã thì nói luôn với anh em là cũng phải đồ phải như thế nào để anh em chơi để anh em biết là đồ nó chuẩn như thế nào anh em hoàn toàn yên tâm thì để nói cụ thể hơn về quân lạng chắc lạng lẻ này thì vừa rồi tôi sóc chụp cái tiếng bạc thì tôi luôn với anh em là tôi cũng cái vị này là tôi luôn là vị là vị không tang thì trong khổ làm video này tôi cắt sẵn khuôn vị ra cho anh em anh em nhá Đấy, cái vị bộ vị này là đây tôi có luôn là mấy tôi vừa làm được mấy bộ vị nào để à, làm cho anh em để mai để tôi gửi uh, à, xe sớm cho anh em ở trên lào cai này luôn cái vị này nó luôn là anh em đặt thì tôi làm cũng phải mấy tiếng mới xong luôn khẳng định với anh em vị là vị không tang vị nguyên đang như kiện nguyên khối thì hôm nay tôi vừa làm vị ra xong thì tôi mới để ở đây tôi chưa đóng vào đóng đóng vào hộp anh em nhá thì để nói khi đóng vào hồ bạn tôi luôn này ví dụ như là một cỡ bài anh em nhé một cỡ bài nó là mới đét luôn mới đét khui hộp này luôn tôi làm là nó, nó rất là chuẩn chỉ hay là bao thuốc cũng thế bao thuốc thì luôn với anh em là thuốc là nó như thế nào anh em hút như nào thì là lúc chơi nó nguyên ra nguyên kiện như thế tôi đóng vào tôi xử lý vào trong thành ở trong bụng hay dưới lắp đít lắp trên là để tùy anh em đầu về là anh em sẵn chơi thôi Đấy, vị nhà tôi là vị mới anh em nhá vị mới vị không tang thời thợ bóc ra không một tang tích gì thì nhiều anh em là cũng chưa biết về cái quân ờ, lón hay quân nặng chắn nặng lẻ như nào nên bộ vị của tôi bộ vị nặng chắn này thì nhiều anh em chưa biết nó như thế nào cái nguyên lý hoạt động của nó nó thật với anh em rất đơn giản nó thật là ngày trước nhiều anh em nghe nói rồi nhưng mà chưa được tiếp cận anh em cũng chơi cái dòng ví dụ ngày trước anh em chơi dòng bát hình này đĩa hình đĩa khiển cái camera thì anh em rất thành công hay là dòng à, bệ trôn bệ thảm hay là quét ngang hay mới đây ra cái dòng cảm ứng như ống 304 ống 1 ống 304 nhưng cái nhược điểm nó thứ nhất là anh em luồn bát đĩa bây giờ sóng sới em đến thiết kế là luồn bát đĩa em không luồn được tôi luôn là không luồn được tôi là thầy là thợ tôi biết thứ hai là anh em chơi dòng cảm ứng thì anh em có thể luồn vị nhưng cái luồn vị của nó cái dòng quân nó này chỉ anh em chỉ luồn đúng bộ vị nhưng cái đánh cảm ứng anh em luồn vị anh em phải cầm ống đi theo này hay là cầm máy đo cảm biến đi theo cảm ứng đi theo thì lúc nó rung nhiều rung loãng lên nhiều nhiều anh em không biết chơi như nào rất là khó chơi anh em nhá cái đồ này em cần đúng cho tôi duy nhất một bộ vị không tang em nhá vị không tang là làm vị mới nhà tôi làm với tất cả loại chất liệu vị villa thăng long quân đóm quân chắn đủ lô khơ anh em ở vùng miền địa phương nào chơi quân vị gì cứ alo tôi 09843148 nhà tôi sẽ gửi xe đò xe khách cho anh em hoặc anh em ở xa lên thực tế luôn anh em nhá anh em ở ờ, gần vâng, em lên thực tế luôn để test hàng nhà tôi có ba cơ sở chính bến xe Mỹ Đình bến xe Giá Ba Lộ bến xe Miền Đông Sài Gòn đấy thì anh em đặt hàng tôi sẽ gửi cho anh em cái quân này là thử lăn trong không hút thầy thợ bóc ra không một tăng tích gì anh em nhá đồ đạc rất chuẩn chỉ thì nguyên lý hoạt động của lặng chắc nặng nẻ là như thế nào em tưởng tượng như nó là cái đây là, là cái lón này thì khi cái phần lặng ạ người bao bắt buộc nó phải đổ anh em nhá thì phần nhẹ là phải ngửa đây anh em tưởng tượng em thấy không nó như cái bát này này thì khi nó rơi thì bắt buộc cái phần lặng nó phải đổ vào Đấy, tôi đã mô phỏng trực tiếp trên cái hình vẽ đây thì ví dụ đây là cái quân sấp đôi thì nó hoạt động nguyên lý như nào anh em nhá thì hai cái quân đen này thì nó lặng về cái phần trắng anh em này thì khi nó lặng về cái phần trắng á thì nó khi nó đổ thì bắt buộc phần đen mình gõ lên là phần đen là phần nhẹ và hai cái quân này lặng về phần đen thì phần trắng nó đổ ra thì nó phải gõ lên trên thì nó kết hợp với nhau nó thành cái quân là quân lặng chắn thì cái tỷ lệ xác suất của nó tôi luôn với anh em là nó rất là 70 80 trăm rất là cao anh em đi chơi rất là dễ chơi đánh bạc rất dễ đánh người ta cầm cái người ta sóc tôi khẳng định nhá anh em không cần làm cái làm cái được là tốt nhưng anh em không cần làm cái cứ người ta sóc tơi ra là cái tỷ lệ ví dụ anh em đặt con nặng chắn là tỷ lệ chắn nó cao anh em đặt con nặng nẻ thì lệ nẻ nó cao đấy người ta sóc thì tôi ví dụ này anh người ta sóc đúng không ví dụ sóc đôi người ta sóc như này đấy, ví dụ người ta sóc như này cái đặt xuống như này anh em mở bát này anh em thấy không thì nó nó nẻ đúng không tôi luôn cái tiếng sau ví dụ tôi sóc ví dụ nó là ba đen đúng không nhưng tiếng sau tôi sóc người ta ví dụ người ta sóc có thể là dài hơn một chút hay ngắn hơn một chút Đấy, nó cứ chuyển này như này thì bắt buộc là tôi luôn với em là nó phải ra chắn nó không thể sai anh em nhìn này anh em thấy không đấy nó phải ra chắn nó không mà nó sai được đấy đồ đạc rất rất là chuẩn chỉ anh em nên tôi cứ test hàng thực tế thoải mái anh em nhá nó là cái nguyên lý hoạt động không bị khó khăn nào đặc biệt khi em cắt to cắt nhỏ cắt bé hay nào không quan trọng đấy thì vị tất cả các loại mẫu anh em nhìn đây là là tôi đều làm hết cho anh em tôi là trực tiếp là thợ là tôi làm đấy anh em làm bao nhiêu tôi đặt bấy nhiêu tôi làm nhiêu ngày xưa anh em biết rồi là nó luôn cái đồ này là tôi chuyên cung cấp cho sới nhưng luôn là nhiều anh em cũng là thua tha xa bờ thì đến mà anh ơi có cái đồ thì chơi nó hiệu quả nó đơn giản thôi chứ với em thật với anh là vào xong vào sới về luồn máy luồn đúc máy móc trong người người ta vô tình người ta đánh bạc to người ta khám người khám người là anh em không chơi được khám người có đồ lạ là người ta là cho anh em ra ngay lúc mà phá bạc rất là khó hay sòng sới luồn bát đĩa rất là khó anh em đi chơi rất là khó chơi nên là, là không phải đơn giản đấy thì tôi giới thiệu anh em cái đồ này anh em nhá anh em cứ đặt hàng thì alo tôi 09843148 ngoài ra tôi cung cấp tất cả các dụng cụ thiết bị liên quan cờ bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hacking khi loại đậu giải bài hay không thì để kết thúc video thì tôi cũng là sóc thêm đôi ba tiếng bạc để anh em biết cái lặn chắc nặng lẻ nó như thế nào anh em nhá xem đồ nó chuẩn như nào thì bây giờ này nó luôn anh em tứ tử rồi sóc luôn anh em ai cầm cá sóc cá thì anh em cái đồ này chơi nó rất là hiệu quả thôi anh em đi chơi này cũng tự với sóc luôn này sóc nó không có gì khó khăn cả tôi mở bát luôn anh em này chặn luôn này đây tôi uh, thống kê ra đây đấy một tôi sóc cho em thêm đôi ba tiếng này chặn này một tiếng chặn này anh em nhá nó chơi nó rất là hiệu quả anh em đi chơi cái đồ luôn đúng bộ vị thôi và tôi luôn cái giá thành rất là mềm mại anh em giá thành rất là thấp mở bát luôn này, anh em này chặn này giá thành nó rất là thấp anh em nhá anh em ngày xưa đánh đồ cảm ứng anh em phải đầu tư năm bảy triệu hay là đến hàng chục triệu như anh em là cái giá thành là rất là thấp rồi Đấy, đi chơi anh em ai chơi được cái đồ này ờ, những cái anh em ít tiền bạc nhỏ đều chơi hết này anh em này anh em bạc nhỏ đều chơi hết chứ nó không phải đầu tư nó không phải nhiều thì anh em đánh bạc năm chục một trăm đều chơi hết anh em này Đấy, tôi mở bát luôn anh em không phải nhìn nhà anh em nhá đó ba tiếng này ra một tiếng này nó rất là đẹp đánh những cái bạc này rất là thích này những cái tiếng sau anh em có thể xuống người anh em đánh cho tôi cái chắn đúng không nó không bao giờ sai được tôi khẳng định anh em xuống người cái chắn này này này tiếng này cho tiếng này nữa này anh em xem tôi thêm đôi ba tiếng nữa tôi sóc này cái đồ đi chơi nó không có gì khó khăn cả anh em nhá anh em đi chơi luôn luôn an toàn kín đáo 100 phần trăm tôi khẳng định luôn này. này tin nhau không cần mở bát anh em này 100 triệu chẵn này Đấy, anh em nhá cái xác suất nó rất là cao với tôi sóc anh em thêm hai ba tiếng nữa này xác suất là tỷ lệ bao giờ nó cao hơn mà đi chơi anh em nó kín anh em quan trọng nó kín anh em ra nó không có gì khó khăn cả tôi mà bát luôn này anh em này không phải nhì nhằng nhiều này lẻ này bốn tiếng thì là ba bốn chẵn ba lẻ này. tiếng này nó luôn này anh em này tôi xuống người với anh em tôi đánh luôn chẵn này bao nhiêu tiền tôi đánh tất cả vào chẵn luôn này anh em này sắp cho anh em 10 tiếng anh em nhá nó rất là kín nhiều anh em bảo nhiều anh em tôi luôn làm video làm video lại bảo là uh, nặng chăn sóc 10 tiếng ra 10 tiếng trắng tôi luôn với anh em cái đồ đấy không chơi được anh em ạ đồ đấy cũng đập vào mặt anh em ạ tôi luôn là tôi ngày trước tôi là thầy thợ tôi đi đánh tôi biết nó đập vào mặt anh em anh em sóc 10 tiếng chắc cả 10 đập vào mặt lẻ 10 tiếng lẻ làm sao anh em chơi được đúng không đấy anh em đi chơi nó, nó phải có tỷ lệ nó phải nhảy nọ nhảy kia đấy tôi chỉ nghiệm cho anh em cái tiếng cuối này anh em nhá mở bát luôn này anh em nhá đấy anh em lên nhà tôi cứ xem hàng sóc thực tế thoải mái đồ đạc chuẩn chỉnh tất cả các dụng cụ thiết bị cờ bờ bình